Mà thơ cũng cũng miếng gì đây Mà tay mà bạc liền thế Cái gì thế Này chị nói ra Tại ổn hoàng cho thằng mày Ủa là Ủa là Ủa là Bắn những bệnh nhân lên rồi đánh xanh à Ờ miền Miền một ra không lưng tha nhưng mà để bắn to vào ngày nhưng thọ Lấy cho bắn to vào một người này Một mới mới nhưng mà bắn kim bắn này này Bắn kim ờ, xong thì bảo một Bình lần này này Chúng ta bắn bắn đây không ra xong xong bảo một người này ờ, Bắn được bảo một bình lần này bình luận giúp ta hả thế bạn bình luận bây giờ nó tiếng xong xong mà muốn ờ, mới hứa đi bình luận đâu các bạn còn ok rồi với ai rồi không អានេះរបៀបបាត់ថ្មខ្ញុំជិតតែរបៀបបាត់ថ្មរបស់បងអូនសិនខ្ញុំមិនដឹងណាខ្ញុំរបៀបរបស់ខ្ញុំបងអូនអត់ដឹងខ្ញុំដឹងមកចាប់តែបាត់ចិត្តបាត់ទៅអូនបាត់ទៅបានល្អទេបាទបាត់ទៀតណា xe họ bắt nhiều chứ vâng vâng đặt tàn này mà cái xe tính hơn thì họ bắt nhiều như thôi đặt này đặt cái nàn luôn bật video không sẽ đảm đâu không có mà rồi bắt đầu đảm thì con dung tích nó mặt đảm thì dung tích học được chưa lần đó bật cho nó hướng lên bên cú xe cú tỏ cú ý luôn, không phải là cú ý rồi nó bỏ tất cả những lúc lặng không có sờ hồn luôn co đó tất cả mình xây được tiếp là nó phải tiếp còn không là được 当你把头顶弄长，返回原形了，返回你裤子头，就弄长呗，啊，是吧？ั回น抓住呢。ไปคุยชวนพ่อปัดเตอร์ข้องไปไปคุยด้วยพ่อแข่งได้นะ bạn là một gì bạn không thì cũng rất là ngu người ờ, đăng ký youtube phải lúc nào nữa nha tụi mình tụi mình nấu sao nó đang đi bật ăn trên nha ờ, like thành năng hơn xong là xong người like còn ăn mà mở tích ra tụi mình ha vì subscribe lắm khi đó có cái nào quên không bây giờ cái chủ đề mình còn cả gì đó nè ông cứ ra 他哥那边打住。 thế bảo bốn á mình buộc bắt hoa cái lên thực tán xe mình bảo nó bắn bắn bắn vô bắn bắn đấy nhưng mà nhiên vô đấy cái lên thực tán tán xe này cũng có luôn, vô vô về nó thôi con thẻ cái đấy các bạn vâng. bây giờ tôi tán đấy khoe thẻ cái đấy mang cái bài này đầu tiên đi đầu tiên đi đáng gọi là hải cái nó ha lần đầu tiên xong camera quan tôi không thấy cái ngủ rồi á Nhìn không rảnh tao xu không rảnh có gần gì đâu Cô miên lắm Cô miên chồng nát luôn, Nhìn lui trả tiết Mà thơ cũng không biết gì đây Mà tay một bạc liền thế Cái thế thế Mẹ rồi Cô ma đợi cho cho nó coi mới trả cho nó coi mới trả đấy thôi bạn liền tí nhiều khi bạn nhiều chia bao giờ cô sợ bài cả hay chẳng hạn luôn anh bóng là hết tôi đang dùng đấy đó cả cạnh tích Mà đến là 7 7 hay còn có buồn, buồn buồn thẳng